ui bắn bắn bắn bắn bắn sát phải sát phải đấy có có một người một người à, lên lên lên quay lại quay lại bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi em đang đây nè ui hai người lận hai người lận hai người hai người quên quên chưa mặc giáp giáp vô hả còn một đứa nghe băng nữa à, da đủ mấy bác sĩ làm cái lồn gì đấy. đấy đấy đấy đấy đấy đấy cho banh cho banh cho banh còn còn trong banh còn trong banh anh gần đau rồi nha em còn cây máu ổn không ổn không còn giáp không còn uh, ờ, chiến giáp à anh vô luôn nè vô anh vũ luôn nè vô đi vô đi vô nó ra nè nó ra nè nó ra nè rồi anh chạy lại anh gần yếu lắm mà anh yếu lắm mà hết đạn hết đạn hết đạn rồi đau đau đau đau đau má thằng bác sĩ đủ má nó coi chừng có xe cho tiện nhưng dấn tụi nó nha xe cho tiền người tụi nó nha người tụi nó nha Ê, có xe lại, có xe lại, có xe lại Chui, chui, chui vô trong băng đi, chui vô băng đi Chui vô băng, chui vô băng Nó xuống, nó xuống, xuống, xuống, xuống xe, xuống xe, xuống xe Chui, chui, chui, chui, chui vô băng, chui vô băng Không vô được, không vô được Lộ ra cổng sao đi, lộ ra cổng sao đi, lộ ra cổng sao Chạy vô này chạy vô, cổng sao, cổng sao, cổng sao Năm thằng luôn Chết rồi Cái gì vậy? cả này không ổn mà nó trồ tới rồi kìa chùi xuống chùi xuống công băng đi chùi xuống bằng đi chùi xuống bằng đi nó tới rồi nó tới rồi bên hồng rồi nó tới bên hồng rồi nữa đau rồi đau rồi Xong gì mà ba bốn bên chứ vậy chịu rồi chịu rồi cặt gì á ôi cái này rush cover rồi